kinh người phương ngoại. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, ngôi vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Ba Hí Giá Daruchi Giá trú ở Supparaka trên bờ biển, được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận được y, đồ ăn khất thực, trú xứ, dược phẩm trị bệnh. Rồi Ba Hí Giá Daruchi Giá trong lúc đọc cư nơi thanh vắng đã có suy nghĩ như sau. Với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường trở thành một vị A-la-hán, ta là một trong những vị ấy. Rồi một thiên nhân là bà con kiếp trước của Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm của mình, biết tâm tư của Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá, bèn đi đến Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá. Sau khi đến đã nói với Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá như sau. Này bái giá ngươi không phải là A-la-hán hay đang đi trên con đường trở thành một vị A-la-hán. Con đường mà ngươi đang đi không phải của vị La-hán, cũng không phải nẻo dẫn về quả vị La-hán. Nhưng trong trời đất này, gồm cả thiên giới, người nào là vị La-hán hay đang đi trên con đường dẫn đến quả vị A-la-hán? Này Ba Hí Giác, trong các vương quốc phía Bắc, có một thành phố tên là Savatthi. Ở đó hiện giờ có Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác đang cư trú. Này Ba Hí Giác, Ngài là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả vị A-la-hán. Rồi Ba Hí Giác Đa Rút Chi Rí Giác được thiên nhân ấy thúc giục đi ra khỏi Supparaka. Trước sau chỉ nghỉ một đêm trên đường. Rồi đến chỗ Thế Tôn đang trú ở sa Savatthi tại Chetawana trong khu vườn Anathapindika. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang đi kinh hành giữa trời. Ba hí giác đa rú chi rí giác. Đi đến các tỳ kheo ấy sau khi đến nói như sau. Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn được ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này ba hí giác, Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Rồi ba hí giác đa rú chi rí giác vội vã ra khỏi chê tá quá nát đi vào Savatthi và thấy Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, khả kính, lục căn thanh tịnh, dáng vẻ cao khiết, điềm đạm đỉnh đạt như một thất tượng đã thuần hóa. Thấy vậy, Ba Hí Giá rí Giá liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến cúi đầu dưới chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, thiện thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá, nay không phải lúc này Ba Hí Giá, ta đang khất thực. Lần thứ hai, Ba Hí Giá Đa Rút Chi Rí Giá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rất khó lường được những bất trắc có thể xảy đến cho Thế Tôn hoặc cho con. Thế Tôn có thể viên tịch hoặc con bị mất mạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được lợi lạc lâu dài. Lần thứ hai Thế Tôn nói với Ba Hí Giá Đa Rú Chi Rí Giá Nay không phải lúc này Ba Hí Giá Ta đang khất thực Lần thứ ba Ba Hí Giá Đa Rú Chi Rí Giá Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Rất khó lường được những bất trắc có thể xảy đến cho Thế Tôn hoặc cho con Thế Tôn có thể viên tịch hoặc con bị mất mạng Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con Thiện thệ hãy thuyết pháp cho con Nhờ vậy con có thể được lợi lạc lâu dài Vậy này ba hí giác Ngươi cần phải tâm niệm như sau. Trong cái thấy của mắt chỉ là cái thấy. Trong cái nghe của tai chỉ là cái nghe. Trong cái cảm nhận của mũi, lưỡi, thân chỉ là cái cảm nhận. Trong cái biết của ý thức cũng chỉ là cái biết. Này ba hí giá, ngươi cần phải tâm niệm như vậy. Vì rằng này ba hí giá, khi ngươi nhận thức được rằng trong cái thấy của mắt chỉ là cái thấy, trong cái nghe của tai chỉ là cái nghe, trong cái cảm nhận của mũi, lưỡi, thân chỉ là cái cảm nhận. Trong cái biết của ý thức cũng chỉ là cái biết. Thì nhờ vậy này bá hí giác, ngươi sẽ không bị trói buộc vào sáu căn với ái và kiến. Khi không bị trói buộc bởi tham ái và tà kiến trong sáu căn, ngươi sẽ không chìm sâu trong chúng. Với ý niệm đây là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Nhờ vậy, ngươi không tiếp tục hiện hữu nơi đâu và lúc nào nữa. Đây chính là điểm kết thúc của tất cả đau khổ. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Ba Hí Giá Đa Rú Chi Rí Giá được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.